Xin chào các bạn đang đón xem video của Lèn Đô Thị. Đã là người Việt Nam, hầu như ai cũng biết đến địa danh Sapa của tỉnh Lào Cai. Sở hữu khí hậu và cảnh quan không phải nơi nào cũng có. Sapa đang là cái tên mà bất cứ ai cũng mơ ước được đến một lần trong đời. Những năm gần đây, với sự đầu tư bài bản của nhà nước, cùng sự vào cuộc của các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực du lịch, Sapa đã thay đổi không ngừng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thị xã Sapa để xem nơi này đã phát triển ra sao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 trở thành khu du lịch quốc gia thu hút hàng triệu khách du lịch tới tham quan mỗi năm. Ngược dòng quá khứ, tìm hiểu nguồn gốc hình thành của khu du lịch Sapa. Vào cuối năm 1903, đoàn thám hiểm của Địa lý Đông Dương sau nhiều ngày khảo sát đã phát hiện cảnh quan cao nguyên Lồ Suối Tùng và làng Sapa, đặt tên cao trạm khu vực là Sapa. Đây được coi là mốc hình thành khu du lịch Sapa. Trước đây, người dân địa phương vẫn gọi khu vực này là Sapa, theo tiếng của người dân địa phương, Sapa có nghĩa là bãi cát, nhưng do người Tây phát âm không có dấu nên mới gọi là Sapa. Nhận thấy vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, khí hậu trong lành mát mẻ, người Pháp sớm có ý định xây dựng Sapa thành một trạm nghỉ dưỡng. Năm 1905, một đoàn khảo sát người Pháp đã tổ chức thám hiểm và đặt được mốc tiêu trên đỉnh Phan Xì Bằng. Ngày 2 tháng 6 năm 1909, tránh xứ Lào Cai, tên cũ của tỉnh Lào Cai, trình Thống sứ Bắc Kỳ đề nghị thành lập khu điều dưỡng trên cao trạm Sapa. những năm 1930-1940, Sapa khá sầm uất bởi người Pháp cho xây dựng những công trình và tiện ích để phát triển du lịch tại đây. Nhưng đến tháng 4 năm 1951, người Pháp rút khỏi Sapa. Sau đó họ đã cho máy bay giải bom và phá hủy hầu hết các công trình đã được xây dựng trước đó. Bẵng đi một thời gian khá dài không có các hoạt động du lịch trên địa bàn Sapa. Chỉ có người dân địa phương tham gia vào công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế. Khu du lịch Sapa xinh đẹp lại ngủ quên như chưa hề được đánh thức trước đó. Đến năm 1991, khi Việt Nam mở cửa hội nhập kinh tế, khách du lịch mới lác đác quay trở lại Sapa. Từ sau đó, du lịch Sapa đã phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2002, đã có trên 80 khách sạn được xây dựng, thu hút trên 75.000 lượt khách du lịch. Năm 2013, Sapa đón 720.000 lượt khách, doanh thu đạt 576 tỷ đồng. Đặc biệt, vào năm 2014, khi cao tốc nội bài Lào Cai hoàn thành, đã rút ngắn thời gian di chuyển của du khách. Năm 2016, khu du lịch cáp treo Sun World Fansipan Legend đi vào hoạt động đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn nhất Sapa. Lượng khách du lịch đến với Sapa ngày một đồng. Theo thống kê năm 2018, Sapa đã đón 2,5 triệu lượt khách. Năm 2019, Sapa thu hút 3,2 triệu lượt khách tới tham quan. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Sapa chính thức lên thị xã, đánh dấu một bước ngoặt mới cho khu du lịch đầy tiềm năng này. Sau khi trở thành thị xã du lịch, Sapa có 16 đơn vị hành chính với 6 phường. Sapa, Sapa, Cầu Mây, Phan Xì Ô Quý Hồ, Hàm Rồng và 10 xã Bản Hồ, Hoàng Liên, Liên Minh, Mường Bò, Mường Hòa, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Tả Văn, Thanh Bình và Trung Trải. Trong 5 năm qua, thị xã Sapa đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 13,42%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng trưởng tại trọng thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp, xây dựng dần giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó mà thu nhập bình quân của người dân toàn huyện đã tăng lên 19,98 triệu đồng, đạt 42,5 triệu đồng trên năm. Tổng sản phẩm xã hội GRDP bình quân đạt 85,5 triệu đồng trên năm, tăng 1,8 lần Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái được quan tâm phát triển với nhiều dự án quy mô lớn mới đi vào khai thác, như quần thể khu du lịch dịch vụ cáp treo Phan Xipang, dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Siêu khách sạn 4 sao Việt Pháp, khách sạn Paus, du lịch dịch vụ phát triển sôi động, qua đó tạo việc làm ổn định cho 8.000 lao động. Trong đó có 2.000 lao động được đào tạo nghiệp vụ du lịch hoặc tương đương. Trong 5 năm qua, ngành du lịch thị xã Sapa đã duy trì đá tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước – trung bình tăng 20% trên năm. Doanh thu đạt 9.300 tỷ đồng trên năm. Mức tăng trưởng của thương mại, dịch vụ bình quân đạt 13,05%. Giá trị đạt 5.822 tỷ đồng trên năm. Trong đó, tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 4.628 tỷ đồng trên năm. thị xã Sapa đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2025. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của địa phương đạt 14,5% trên năm. Đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân đạt 85 triệu đồng, gấp 2 lần hiện nay. Lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ tiếp tục là trung tâm phát triển kinh tế. Trong đó, du lịch được xác định là một trong ba mũi nhọn đột phá kinh tế xã hội của thị xã Sapa trong 5 năm tới. Thị xã Sapa sẽ ưu tiên cho không gian kiến trúc, quy hoạch khu du lịch quốc gia Sapa, đồng bộ với xây dựng thị xã Sapa hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 3, thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch, dịch vụ bằng các chính sách tích cực và linh hoạt. Ngoài ra, loại hình truyền thống, thị xã Sapa tập trung khai thác tốt thế mạnh các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, gắn với xây dựng các tiểu đô thị có hạ tầng thương mại dịch vụ hiện đại, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch tâm linh, du lịch danh thắng, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, để khai thác tiềm năng du lịch. Vấn đề đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch cũng được quan tâm. Bên cạnh đó là đẩy mạnh quản lý nhà nước về du lịch, thương mại, dịch vụ và quan tâm đến công tác quảng bá, tuyên truyền, nhất là việc hướng tới sự thay đổi phong cách, hành vi, ứng xử của người dân địa phương đối với du khách theo hướng văn minh, lịch sự, thân thiện và cởi mở. thị xã Sapa đã và đang tiếp tục được đầu tư phát triển với các dự án lớn trong tương lai như sân bay Sapa, khu tổ hợp công viên văn hóa Mường Hòa, khu vui chơi giải trí do Sun Group đầu tư. Đưa vào vận hành sẽ tạo ra cơ hội lớn để du lịch Sapa bứt phá, đáp ứng nhu cầu và tiêu chí ngày càng cao của khách du lịch. Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón 8 triệu lượt khách du lịch. Để Sapa không chỉ là khu du lịch quốc gia, mà phấn đấu trở thành khu du lịch quốc tế,